黄秋。 đền kho trịnh liềm đan như xưa tích tích cô chốn là châu thủy tố sơn tình đông buồn công chúa gia sinh phúc lành huyền điểm sầu màn trao dưới trường chúa giáng trần thoáng thoáng mùi hương hồng hào sang khắp bốn phương chúa ai đường xanh cày hằng trải chuốt đêm ngày dương dục gió xó bằng vàng ngọc ngọc nê đến na nhớ tình sao đầu cân ngân hà đầu ngân ngân môi son má phần tóc tóc đã sơ vân dáng thanh tân dịu dàng cách cách điều đóa phù dung dương nếu nhớ nhớ vẻ nào mà chẳng chẳng ai biết biết phép phép ma tin ẩn hình đông Quân sơn thủy làm quả nhiều hoa thiên chúa đốt đuốc vào ra sớm chiều mây nắng chiều lưng đèo hà mưa đang đổ hoa bốn phương tu họp đi đám tháng ngày à, bán cho tiền tốt lụa dày bồng lòng cho lắm về đến đây càng nhiều bà bà cho dài nhất sang liêu bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con ngang khói thùng đầu ba mươi mùng một mười tư hôm rằm ba mươi mùng một hôm rằm mười tư cho trong mọ giờ sáng đời đời đêm cho trong mọ chẳng chẳng trai lơ hoa xuân mới nhú nguyện tu đường tròn giá so bằng kim môn ngọc ngọc nét nhân đan thanh thanh ai vẽ cho gồm lo đức tính sùng nghỉ so tống tử xanh bì tây ánh xuân quang tuổi vừa ngoan ngoan man coi trần phút đã lên tiên thần thông biến hóa vô biên trần ai biết phép phép tiên ẩn hình đông quân sơn thủy yêu tình ý à thành ra hồi cung